Tupana, Chuklel, Anchupakenena, Baluk. Ya, Brok, te hoy. Kamanala. Kamanala, hu. من اللازم بلان بغازو لي بازان فاتشيلي كتانا وسكي لفون انا قالي دين بلا بلو ما غادي بون زمان فازمين فيلس فازير على بودا نينا من كثير من جبالي دبو شغنا من نور بيجي من يعني أمي منا أو أو تات تات تات Carutta pedima la gannese! Radine nazita! Jabalina boh! Please. He no? Lolo? ¡Ah! How many flash are? How many Kubriga flash are? Hmm. la la la noce, Hmm. Hela! Heile mo Moini! you Agrojnik. Uh. Parroquita la coque. Miau. Uh. Parracho. Alontzilon! Flurioimak! Flurioimak! <laughs> Fluri Oitschak! Ah! Katorzika! Hmm. Alza la capunta. Mm. Uh? バシャシャチコバラシャチャティティティから。へえへへ。Barroquita la coque. Miau, miau, miau. Con raca chica, por raca chica la pusiga. Bilambum. Hä? Hä? Hä? Hm. Apa pakroklik? Hä? Hm. Ciao Lena! 哈哈哈！太棒了！嘿嘿嘿，嗯嘛嗯嘛嗯嘛，嘿嘿，嗯，呀哈哈！老了老了老了，嘿嘿嘿嘿，嗯嘛嘿嘿嘿嘿。